相思树。 amo là của con nó nói đến một cái điều gì đó cũng gắn bỏ nên chừng nào ngồi với nhau mà rời vào sân trường mà đừng yêu nhau đây ờ, còn không có ngồi nhau mà không làm thèm chạm tay chạm chân nhau nữa đó ờ, thì cái dấu hiệu của tình yêu là phai nhạt thế là cái tuần buồn đó cái ý nghĩa nam nữ thuộc về nhau và trong cái công giáo thì tình yêu là duy nhất nên một mở một trong chúng ta đừng quên rằng cái hôn nhân một vợ một chồng này là một cái sự tiến bộ của khi tôi giáo so với các tôn giáo khác ngày hôm nay bên hồi giáo vẫn còn mấy vợ chúng ta ngày xưa truyền thống của hồng giáo lấy nhiều lắm lấy bao nhiêu được còn khi tôi giáo từ cái cuộc cải tổ Trần Đề Xuân đã đưa cái luật này vào miền Nam Việt Nam và khi hoàng hậu Nam Phương lấy bầu đài thì đòi duy nhất là thực hiện hôn nhân công giáo phải lấy một vợ thôi từ nay bỏ các cái thế hiệp khác nên một vợ tại sao lại một bởi vì tình yêu là duy nhất tình yêu không thể tiếp tệ quý vị thấy cái nồi cực của nhiều một ông và nhiều vợ ngày xưa nhà thơ hồ xuân hương nói là à, chém cha cái kiếp lấy chồng chung năm thì mười hoàng ấy chắc chở một thằng đôi lần có không không đúng không nên ba khổ đúng mà mình cứ tưởng tượng mấy chục ba ngồi chơi để phiên mình <laughs> à, con tao cũng giảm một vợ một chồng duy nhất bởi vì tình yêu là duy nhất tình yêu không chia sẻ cái thứ hai là yêu nhau đến đón đón đời cũng vậy là bữa này yêu mai bỏ Có lời là khi em đừng trẻ đẹp anh yêu còn khi em trông xấu rồi thì ờ, anh chọn người khác không yêu là yêu trọn đời đáp lừa thầy tề hứa là khi bình hòa cùng những lúc gian nan khi mảnh quẹt cùng những lúc đau yếu con à, có mấy người bạn lương dân nói là bạn ơi bây giờ nếu mà mình trẻ mình xin vô đào thì mình lấy chồng có đào nói sao vậy nói tụi mình bây giờ bị nó bỏ rồi đầu giờ nhiều của rồi chọn những cô trẻ hơn đẹp hơn còn tụi mình bị vứt đồ xài chán vứt hôn nhân công giáo khóc một vợ một chồng yêu chung thủy không bỏ có truyền sớm nắng chiều mưa muốn thay ai thì hay tình yêu phải là cái áo nên chúng con hôm nay chúng con thuộc tròn về nhân thưa anh chị em nay để tình yêu được duy nhất tình yêu thuộc tròn về nhau chúng ta không nguyện cho ai hai anh chị nên chúng ta cũng giúp bởi vì sống phải là dễ dàng trong hôn nhân muốn thành công thì thì có những cái cuộc đối thoại để trao đổi thứ nhất là chúng ta tập nói chuyện bởi vì đàn ông và đàn bà khác nhau đúng không đàn ông đàn bà luôn luôn khác nhau về mặt tâm lý còn có người bạn xuất tu nói thế này mình nói có thì nó nói không mình nói không thì nó nói có mình nói có và không thì nó không và có <laughs> nên khác nhau về mặt tâm lý nên à, tập nói chuyện tập hiểu nhau tập trao đổi khi nhất là khi có những khác biệt dùng giờ để nói chuyện khi có những khác biệt về quan điểm khác biệt về niềm tin rồi uh, khác biệt trở thành nhàn vật chính trị bất cứ gì chúng ta ngồi lại với nhau ở những khi chúng ta trao đổi và uh, chúng ta giải quyết được và hai gia đình cùng vậy thỉnh thoảng mình ngồi trao đổi với nhau trao đổi cái cách mà đối xử với bố mẹ trong bố mẹ bờ là một chuyện đấy sao để rồi hai gia đình trở thành cái nơi ờ, góp cho con hiệp nhất và yêu thương đúng không có nhiều người ấy, ờ, ông gia bà gia làm khổ làm khổ con trai cứ sợ nó yêu vợ thì không yêu mìnhẺ ra những con nó yêu vợ hơn thì mình cũng hạnh phúc con trai bớt khổ Đằng này cứ sợ con trai yêu vợ hơn Bởi vì thế nên ghen vợ Và rồi làm khổ con trai Hoặc là bên kia ông ấy làm khổ con gái Chúng ta là phải chịu giúp nhau Để cho đôi vợ chồng mà trên hết mọi thứ thưa anh chị em dù nhiều khi chúng ta cố gắng có những xung đột nhiều khi nó vượt cái tầm của mình mình cũng đoán trước được vì thế chúng ta cứ đến trước bàn thờ thiên chúa chúng ta đã đến đây còn sau này trong cái cuộc sống hơn nhất chúng ta phải cầu nguyện mỗi lúc màn đêm buông xuống nhất là những lúc gặp khó khăn vợ trong ngày thắp thì ngọn nến trước thiên chúa trước Đức Mẹ, trước các thầy. Xin Chúa, xin Đức Mẹ, xin Thượng Đế, xin trời cao giúp chúng con, hỗ trợ tình yêu của chúng con để chúng con yêu nhau từ hồi ban đầu để khi thác xuống vẫn cuộc về nhau. Amen.